Uh, em xin uh, hướng dẫn thầy cô cách uh, cài đặt zoom trên máy tính thì đầu tiên là mình phải tải phần mềm zoom về máy tính thì chúng ta sẽ vào trình duyệt web cốc cốc hoặc là chrome ở trên máy tính của mình chúng ta gõ vào là zoom us và ấn enter ở đây là giao diện trang chủ của zoom thì chúng ta sẽ vào cái phần resources chúng ta đưa chuột vào đây nó sẽ ra các cái cái phần để download đây thì chúng ta sẽ chọn dòng đầu tiên là download zoom client chúng ta ấn chọn à, nó sẽ ra các cái phiên bản thì chúng ta sẽ chọn cái phiên bản đầu tiên tức là phiên bản mới ra nhất đó là 4.6.9 chúng ta ấn vào download nó sẽ download cái file cài đặt về chúng ta phải chọn đường dẫn để đao về có thể ra desktop hoặc là vào một cái thư mục nào đó và chúng ta ấn new sau khi phần mềm à, được tải về thì chúng ta sẽ ấn vào phần cài đặt chúng ta có thể ấn luôn vào cái biểu tượng tải về của nó ở đây hoặc nếu như máy tính của mình mà nó không hiển thị ở đây thì chúng ta sẽ vào cái đường dẫn mà lúc nãy chúng ta tải nó về ví dụ lúc nãy tôi tải về desktop thì nó sẽ ra ở cái màn hình của máy tính ở đây tôi có file cài đặt đây chúng ta sẽ ấn kích đúp vào cái file này để cài đặt Ờ, sau khi cài đặt xong thì ờ, thường nó sẽ có một cái biểu tượng zoom ở trên màn hình biểu tượng đó thường có ờ, cái hình shortcut như thế này tuy nhiên với một số máy tính ví dụ như Win 10 thì cái biểu tượng đó nó không hiển thị ở đây thì nếu như thầy cô muốn tiện cho cái việc mình sử dụng thì mình sẽ phải uh, nôi cái shortcut của nó ra thì muốn nôi shortcut của nó ra thì chúng ta sẽ vào phần start và phần ô program chúng ta tìm đến thư mục zoom chúng ta ấn chuột phải vào start zoom này chọn more và chọn open file location chúng ta bấm chọn ở đây chúng ta sẽ có hai dòng start zoom và uninstall zoom chúng ta sẽ ấn chuột phải vào start zoom và chọn đến dòng send to chọn đến desktop grid shortcut như vậy lúc này ngoài màn hình à, chính desktop máy tính nó sẽ có biểu tượng của phòng zoom và có hình à, shortcut như này Chúng ta khởi động lên Ờ, đầu tiên là có thể ở đây là máy tính của tôi đã cài cài nhiều lần rồi cả ở phần ờ, web cũng như ở phần phần mềm vì vậy mà khi mở ra thì nó chỉ có phần uh, sign in thì nếu như mình uh, chưa có tài khoản thì mình phải đăng ký tài khoản mọi người cứ ấn vào phần sign in để nó ra cái giao diện như thế này ở giao diện này nếu như mình có tài khoản rồi thì mình sẽ đăng nhập bằng cách điền địa chỉ Gmail của mình vào đây và mật khẩu ở đây còn nếu như mình chưa có tài khoản thì mình phải tiến hành đăng ký Đấy, thì ấn vào cái chữ sign up free này khi ấn vào Save Free thì nó sẽ đưa đến cái trang để mình à, đăng ký à, ví dụ như ở đây là tôi đã có một cái tài khoản sẵn thì bây giờ tôi sẽ sử dụng một cái tài khoản khác coi như là đăng ký mới từ đầu ở đây là giao diện à, cần đăng ký thì ở đây mình sẽ chọn vào sign up is free bấm vào đây để đăng ký Đấy, đầu tiên là mình sẽ điền địa chỉ mail của mình ở phần đăng ký Gmail đăng ký ờ, tài khoản ấy thì cái Gmail này thì thường là chúng ta sử dụng ờ, đuôi a gmail.com thì nếu chúng ta dùng cái mail này để đăng ký tài khoản thì sau này cái ờ, hạn chế đó là cái buổi học chúng ta chỉ tổ chức được trong vòng 40 phút hết 40 phút thì phần mềm sẽ tự động out ra và chúng ta lại phải vào lại từ đầu Đấy. bởi vì cái bản chúng ta dùng đó là bản miễn phí thế còn nếu như thầy cô nào có cái tên miền của mail đó là đuôi edu vn như này ví dụ thường ờ, là sẽ động backlink edu vn nếu chúng ta có cái đuôi này, mail đuôi này chúng ta đăng ký thì cái thời gian dạy chúng ta sẽ được thoải mái và không bị ao ra còn với các tài khoản thông thường đó là gmail.com thì ờ, thời gian chỉ được 40 phút và sau khi điền ờ, gmail xong thì chúng ta tiến hành sign up thì khi ấn vào sign up thì ờ, Zoom sẽ gửi cho chúng ta một cái bức thư gửi đến cái địa chỉ mail mà chúng ta vừa mới đăng ký như này thì nhiệm vụ chúng ta bây giờ sẽ phải mở cái mail này phóng xuất đến chúng ta thấy là có một cái ờ, bức thư điện tử mà zoom đã gửi đến chúng ta mở cái bức thư đó ra ờ, ở đây vì cái tài khoản này là tôi đã đăng ký rồi nên ở cái phần này thì nó là sign in tức là để tôi đăng nhập còn nếu như mình chưa có tài khoản thì ở đây nó sẽ là activate nó sẽ activate thì thầy cô chỉ cần ấn vào cái đường link là activate sau khi ấn vào activate thì nó sẽ đưa chúng ta đến một cái à, trang mới ở trang đó thì à, sẽ có ờ, phần điền tên này và phần à, đặt mật khẩu cho tài khoản Zoom của mình thì thầy cô sẽ làm theo các cái bước mà người ta à, yêu cầu sau khi uh, điền tên và mật khẩu xong thì cái quá trình đăng ký tài khoản của chúng ta đã hoàn thành à, sau khi hoàn thành xong cái việc à, tạo mật khẩu rồi thì mình có thể thoát khỏi cái trang web đó và mình quay trở lại cái à, giao diện zoom này để mình tiến hành đăng nhập Đấy. lúc này thì chúng ta khi ta mở zoom ra thì nó sẽ có cái phần sign in này mình ấn vào sign in để đăng nhập thì tại đây mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản của mình mình đăng ký bằng à, Gmail nào thì mình à, sẽ nhập cái tài khoản Gmail đó lên ờ, cái giao diện khi mình đã ờ, đăng nhập vào gồm có ờ, new meeting join schedule và share screen thì nếu mà chúng ta muốn tham dự một cuộc họp ta chỉ vào phần join này như bình thường còn bây giờ mục đích của mình là mình muốn sử dụng zoom để tạo một cái lớp học thì ờ, trước tiên là mình ờ, tiến hành cài đặt một số tính năng đấy đã chúng ta vào cái ờ, avatar của mình ở góc bên phải này Để chúng ta chọn vào trên my profile đấy tiếp tục yêu cầu chúng ta đăng ờ, đăng nhập vào thì nó tiến hành đăng nhập bằng tài khoản đấy như vậy đây là cái giao diện để cài đặt cái hồ sơ của chúng ta thì ờ, chúng ta thì ờ, nhìn vào cái phần đầu tiên đó là profile thì có tên của mình này tiếp theo đến có cái phần ID phòng của mình này thì nói về ID phòng thì nó có hai tình huống thứ nhất cái ID mà chúng ta nhìn thấy ở đây đó là ID cố định tức là ID ờ, gốc của chúng ta tuy nhiên nếu chúng ta muốn mỗi lần chúng ta mở một phòng có một ID khác thì chúng ta sẽ vào cái chữ edit ở đây chúng ta bỏ tích đi nếu chúng ta bỏ tích như thế này tức là gì là mỗi lần chúng ta mở một cái mở một cái lớp học mới thì sẽ có một cái ID mới còn nếu mình không muốn như vậy mà mình muốn là lúc nào khi mở một lớp học mới cũng dùng cái ID này thì mình sẽ tích vào đây có nghĩa là sử dụng cái ID này là ID cố định cho tất cả các cuộc họp Đấy, nếu chúng trường hợp chúng ta muốn như vậy mà chúng ta chưa tích thì chúng ta tích vào xong rồi chúng ta ấn vào save trên chúng ta lưu lại ở đây chúng ta có thể thay đổi cái cái tên của chúng ta này. thay đổi tên những cái phần này thì có thể chúng ta cũng không cần thiết chúng ta phải điền chúng ta chỉ cần thay đổi tên thôi còn nếu chúng ta không muốn thay đổi thì thì thôi nguyên như này đây là phần ờ, cài đặt về cá nhân tiếp theo cài đặt về cuộc họp ờ, ở phần này thì ờ, chủ yếu là ở đây là tạo cái lịch tạo lịch ừ, họp ví dụ là ở lớp 9A chẳng hạn là học môn ngữ văn thời gian thì chúng ta lựa chọn thời gian này giờ giấc này Đấy. thời gian học trong bao lâu này thế là trong một giờ một tiếng đồng hồ này Đấy. tuy nhiên ở đây người ta có cái dòng thông báo là à, cái tài khoản của bạn chỉ được phép sử dụng trong vòng 40 phút này Đấy. các cái thông tin khác thì à, à, chúng ta không cần lựa chọn ở đây cũng được đã bỏ qua nó chỉ có cái phần à, meeting option này meeting option là nó có cái phần chúng ta cần chú ý ở đây thứ nhất là enable join before host tức là cho phép Ờ, người học khi có cái ID của mình thì người ta có thể vào cái phòng này trước Đấy, người ta có thể vào phòng trước cái quy trình thứ hai đó là ngắt âm của tất cả những người học ngay từ khi vào tức là khi vào học thì đã bị ngắt âm sẵn rồi cái dòng thứ ba đó là enable waiting room là ờ, cho phép tạo phòng chờ thế nào là tại phòng chờ tức là khi giáo viên mở lớp học thì học sinh có ID rồi có mật khẩu rồi nhưng vẫn chưa được vào khi chưa được sự chấp nhận của giáo viên khi học sinh nhập xong ID hoặc là mật khẩu thì ở trên màn hình của giáo viên sẽ hiển thị cái yêu cầu của người học này muốn vào lớp học nếu như chấp nhận thì giáo viên sẽ ấn lệnh admit để chấp nhận cho học sinh vào Đấy, còn nếu như giáo viên mà không đồng ý thì sẽ ấn nút từ chối như vậy là để cái tính năng này thì nó sẽ có cái ừ, tác dụng là gì là giáo viên có thể quản lý được những ai tham gia vào lớp học những học sinh nào thuộc lớp học của mình thì mình cho vào còn học sinh không phải lớp học của mình thì mình từ chối nhưng nó lại có một cái bất tiện nữa là gì là đôi khi là uh, thầy cô không để ý đến cái yêu cầu vào phòng của học sinh và mình không ấn cái phần chấp nhận cho các em vào thì các em sẽ không vào được thứ hai là một số trường hợp là các em vào muộn so với thời gian quy định là vài phút chẳng hạn Đấy. nếu như thầy cô ừ, không để ý bởi vì lúc đó có thể đang bận giảng bài thì em đó cũng không vào được thì phần này là tùy chọn theo cái mục đích của thầy cô là mình tích hay là bỏ tích Đấy, thông thường thì mình có thể bỏ tích ở đây để cho học sinh có ID và có mật khẩu là vào được luôn cái phần thứ ba phần là breakout room là phần tạo tạo chia nhóm ấy, chia thành các nhóm nhỏ cái phần này thì lát nữa chúng ta sẽ vào trong có cái phần cài đặt cụ thể phần tiếp theo phần cuối cùng đó là ghi âm tự động ghi âm cuộc gọi trên máy tính à, xin lỗi tự động uh, hình lại cái buổi học Đấy, phần này chúng ta tích vào thì nó sẽ ghi lại tất cả các nội dung của buổi họp còn chúng ta không tích vào thì nó sẽ không có cái phần ghi hình Đấy, sau khi cài đặt xong thì chúng ta chọn vào phần save lưu lại ở ờ, cái phần cái này tiếp theo phần này thì chúng ta bỏ qua phần là recording phần này thì chúng ta cũng có thể bỏ qua thì cô chưa quan tâm cái này cái phần setting thì ờ, nó sẽ có các cái mục như sau đầu tiên đó là host video là uh, hình ảnh video của chủ phòng tức là của giáo viên thì nó có là bắt đầu cuộc họp bằng video tức là mỗi khi mình vào cuộc họp là mình có cái chế độ video bật sẵn thì ở đây mình có thể là để on hoặc là off bởi vì cái tính năng này thì sau khi vào phòng mình cũng vẫn có thể điều chỉnh được nên ở đây mình có thể là để off tiếp theo là participant video là hình ảnh của học sinh thì à, cái này chúng ta cũng có thể để on hoặc để off bởi vì cái này vẫn có thể tùy chỉnh ở trong à, phần mềm zoom đã cài máy tính phần audio type này chúng ta có thể bỏ qua tiếp theo là join before host thì lúc đấy chúng ta cũng nói rồi là cho phép mà học sinh tham gia phòng trước giáo viên nếu như học sinh đó có ID cái này chúng ta có thể bỏ tắt đi được hoặc là chúng ta ờ, muốn cho học sinh ờ, vào phòng ví dụ chúng ta hẹn là 7 giờ thì ví dụ là 7 giờ kém 10 các em có thể vào phòng các em có thể trao đổi về bài tập về nhà hoặc là ờ, nói chuyện với nhau tạo cái không khí thoải mái trước khi vào học thì chúng ta để chế độ on là như này được cái phần cài đặt tiếp theo mà lúc nãy chúng ta cũng đã cài đặt rồi đó là sử dụng ID cố định khi chúng ta đặt lịch học Đấy. bình thường thì khi đặt lịch học thì nó sẽ tạo ra cái ID khác nhưng nếu mà chúng ta để on này thì kể cả chúng ta đặt lịch học thì vẫn sử dụng ID cố định cái lựa chọn tiếp theo là sử dụng ID cố định khi bắt đầu một cuộc họp thì cái này chúng ta cũng cài đặt rồi chúng ta để on như này thì nó sẽ dùng một ID tắt đi thì nó sẽ sinh ra một cái ID mới Đấy. tiếp theo đó là cái ờ, cái phần này là require password cái này thì đang để tôi đang để là on đó là khi đặt nick gọp thì à, sẽ phải dùng mật khẩu có mật khẩu cái phần này thế như vậy là hai cái mục này là sẽ có mật khẩu khi tham dự lớp học như vậy là học sinh sẽ phải nhập hai thông tin thông tin nhất là ID thông tin thứ hai là mật khẩu những cái phần sau thì ờ, chúng ta cũng không cần ờ, cài đặt nhiều ờ, chỉ có cái phần này tức là giáo viên làm quản trị thì có thể đuổi học sinh ra khỏi phòng mời học sinh ra khỏi phòng học ờ, thì cái này sẽ tương tác ở cái lúc tham gia phòng học thì cái phần này cho phép là gì là cho phép những học sinh đã bị mời ra khỏi phòng được tham gia lại Đấy, tức là sau khi giáo viên đã mời ra khỏi phòng thì học sinh đó có thể quay trở lại tham dự tiếp tục cái cái phòng học đấy thì mình sẽ để là on nhưng trường hợp là đã mời ra rồi mà không muốn cho vào thì thầy cô lại để off cái này cũng tùy theo cái yêu ờ, cái, cái ý định của thầy cô những cái phần sau thì cũng không có cái phần nào thầy cô cần để ý đến Ờ, ở đây thì có cái thêm nữa cái phần waiting room mà lúc nãy chúng ta cũng đã đề cập đến rồi cái phần này chúng ta cũng có thể nên bỏ đi Đấy, như vậy là cái phần ờ, cài đặt à, chúng ta đã cài đặt xong xuôi thì chúng ta có tiếp tục có những cái phần cài đặt ở trong phần này Đấy, chúng ta sẽ xem cái nào mà chúng ta thấy cần thiết thì chúng ta sẽ cài đặt thì ở đây mặc định của nó như này rồi thì chúng ta có thể là ờ, không cần phải thêm thắt gì cả dòng thứ hai là phần về hình ảnh phần hình ảnh này thì ờ, ờ, chúng ta cũng không cần phải cài đặt gì nhiều ở đây nó có cái dòng này mà thầy cô chỉ cần để ý cái dòng này thôi này đó là spot night, My Video When I Speak thì có liên tích vào đây Đấy, tức là khi mình nói thì cái video của mình sẽ được hiển thị lên trang chính tiếp theo là về phần à, audio thì ở đây nó có các cái à, tùy chỉnh về âm thanh này. thì cái phần này thì chúng ta không cần cài đặt ở đây thì một số thầy cô chỉ cần để ý là một số máy tính của thầy cô là nó bị hỏng cái mic ấy, thì nó sẽ thông báo lỗi là không nhận dạng được micro Đấy. như vậy là tức là cái phần âm thanh hoặc là cái mic của máy tính nó bị trục trặc thì còn như thế này thì là mic hoạt động bình thường Đấy, khi chúng ta nói thì uh, nó có cái biểu tượng nhận dạng âm lượng ở đây rồi tiếp theo là phần à, share screen là chia sẻ màn hình cái phần này thì có thể thầy cô cũng không cần phải đặt gì ở đây phần chat cũng vậy phần à, ảnh nền thì ở đây là à, chúng ta có các cái giao diện ảnh nền chúng ta có thể chọn bất kỳ một cái ảnh nền nào đấy này và muốn cái ảnh đen thì thầy cô phải có cái phông xanh ở đằng sau Đấy, thì mới nổi được ảnh ờ, lên nếu mà không có nhu cầu thì mình có thể bỏ qua Đấy, còn các cái mục khác thì ờ, profile này thì chúng ta đã vừa vào cái đã lúc đấy rồi Đấy, những phần này chúng ta không ờ, cần cài đặt gì cả như vậy đến là cái việc chúng ta đã cài đặt cơ bản đây ở phần meeting lúc nãy là chúng ta đã có cái cái hẹn giờ cho lớp lớp học này Đấy. thì ờ, cái phần này thì ờ, thực ra thì nó cũng liên quan đến cái thiết bị của học sinh nữa học sinh phải nhận được cái ờ, email báo hoặc là cái thông báo của điện thoại tích hợp qua cái hệ điều hành Android cái phần Google lịch ấy để nó thông báo với học sinh Đấy, phần này thì thầy cô sẽ tìm hiểu sau thế còn bây giờ sau khi đã cài đặt các thứ rồi thì chúng ta sẽ vào phần bắt đầu một ờ, buổi học chúng ta có thể tham bắt đầu bằng uh, âm thanh thì cái giao diện của nó thì ban đầu nó sẽ là như thế này hiện tại thì chưa có ai vào nên tôi sẽ kết nối giống như một học sinh để vào cái phòng này phòng này có cái ID là 667276170 thì tất nhiên là trước khi bắt đầu một cái buổi học thì thầy cô phải có cái lịch học định ra sẵn thời gian này và mình phải gửi cho học sinh được cái ID này còn à, thầy cô gửi bằng cách nào thì phụ thuộc vào mỗi cách của thầy cô nếu chúng ta có nhóm Zalo của phụ huynh thì chúng ta thông báo qua phụ huynh Đấy, hoặc là chúng ta thông báo bằng cái nhóm Facebook chẳng hạn hoặc là qua cái ờ, tin nhắn đấy là ờ, tùy cách làm của một thầy cô đấy nhưng mà mình ờ, sẽ phải có cái cách nào để gửi được cái ID này cho học sinh à, muốn vào được đây thì phải có mật khẩu mật khẩu thì muốn được mật khẩu thì chúng ta có thể vào cái, cái phần thông tin ở đây ở góc này chúng ta bấm ra thì nó sẽ có cái phần mật khẩu đây thì theo như cái ờ, cập nhật mới nhất là bây giờ tất cả các cái tài khoản khi ờ, đăng nhập lại mở một lớp học thì đều phải có mật khẩu tất cả các tài khoản thì cái việc này thì chúng ta cũng có thể thay đổi uh, trong cái phần cài đặt Đấy, như vậy là bây giờ chúng ta thấy là đã có thì có có à, hai người trong phòng học rồi thì cái, à, ngày đầu tiên thì à, cái việc mà quản lý lớp thì thầy cô sẽ vào cái phần này đầu tiên này phần uh, manage participant này. phần many participant thì nó sẽ hiển thị danh sách các cái ờ, học sinh và những người tham gia uh, cái buổi học ở trong cái, cái danh sách này thì nhìn vào danh sách thì mình có thể biết được là những ai đang ờ, tắt camera này những ai đang bật mic này Đấy tùy theo cái yêu cầu của giáo viên và giáo viên có thể điều chỉnh cái việc bật tắt mic thứ nhất là nếu như những trường hợp mà chưa bật video giáo viên muốn bật video để biết mặt nhận ra học sinh chẳng hạn thì sẽ yêu cầu các em là bật video Đấy. hoặc là trường hợp mà các em ờ, nói chuyện gây ồn ào thì có thể yêu cầu các em tắt mic nếu trường hợp mà sau khi nhắc mà học sinh không tự tắt thì giáo viên có thể sử dụng các cái công cụ ở phía dưới công cụ thứ nhất là mute o là ngắt tiếng của tất cả các học viên trong phòng thì khi ấn vào đây thì sẽ có cái bảng hiện ra như này nếu chúng ta bỏ tích thì khi chúng ta ngắt micro học sinh sẽ không thể tự bật lại được còn nếu chúng ta để tích như này thì tức là gì là khi giáo viên tắt mic thì học sinh có thể là tự bấm lại vào cái biểu tượng micro ở trên điện thoại hoặc máy tính để kết nối lại cái micro với phòng họp đấy như vậy là cũng tùy từng lúc mà thầy cô và tùy từng cái ý thức học sinh nữa mà mình sẽ sử dụng chức năng này cho nó hợp lý nếu như học sinh mà có ý thức sau khi giáo viên yêu cầu là các em tắt mic thì toàn bộ các em tắt mic thì uh, sau đó là khi thầy hoặc cô giáo hỏi thì các em sẽ bật mic để trả lời thì chúng ta sẽ uh, để tích còn trường hợp mà uh, chúng ta không muốn các em uh, làm ảnh hưởng đến cái việc giảng bài của giáo viên lúc đó thì chúng ta sẽ bỏ cái dấu tích này đi muốn khôi phục lại mic thì chúng ta sẽ ấn vào đây bằng nút ô riêng chúng ta là chủ phòng tức là là giáo viên thì chúng ta sẽ không bị bật tắt cái này mà chúng ta muốn bật tắt thì chúng ta sẽ bật tắt ở cái uh, giao diện chính của chúng ta tức là cái biểu tượng micro và biểu tượng ở ờ, camera ở phía bên tay trái này còn trong phần more thì ờ, phần này thì sẽ có có thêm cái, cái màn này nữa có thêm cái tùy chọn chúng ta có một số tùy chọn chúng ta đã cài đặt ở ban đầu rồi tuy nhiên ở đây chúng ta vẫn có thể chỉnh sửa được thứ nhất đó là ngắt âm của tất cả học sinh ngay từ đầu từ khi vào chúng ta có thể uh, bỏ đi tức là bỏ cái tính năng đi thứ hai là cho phép học sinh uh, tự bỏ tính năng chặn micro Đấy. ở đây đang cho phép học sinh tự bật lại micro bây giờ mình muốn không muốn các em làm như vậy thì mình bỏ tích đi cái lựa chọn thứ ba đó là cho phép học sinh tự đổi tên à, cái này thì có thể là một số em vô tình là khi đăng nhập vào các em quên không đặt tên ờ, cái tên của em vẫn là tên của một cái thiết bị điện thoại hoặc máy tính nào đó chẳng hạn thì ờ, chúng ta để cái tính năng này để các em có thể đổi lại tên ờ, hoặc là nếu như học sinh mà không đổi lại được tên thì bản thân mình cũng có thể đổi tên cho học sinh bằng cách mình ấn vào cái uh, học sinh đó ấn vào more Đấy, nó sẽ có cái phần rename đây chúng ta sẽ đổi tên được còn bản thân học sinh thì học sinh muốn đổi tên học sinh cũng vào uh, uh, cái dòng đầu tiên của giao diện uh, participant ở, ở thiết bị của em đó ai là người sử dụng thiết bị nào thì sẽ là dòng đầu tiên Đấy, thì cũng vào cũng phải đổi tên ví dụ đây giáo viên cũng có thể đổi tên của giáo viên được Đấy, có cái phần rename cái quan trọng cuối cùng ở dòng cuối cùng đó là lock meeting là khóa cái buổi học từ thời điểm mà ấn cái ờ, chức năng này thì buổi học sẽ được khóa lại giống như chúng ta khóa cửa phòng là ở bên ngoài không vào được Đấy. Ờ, cái này có thể xảy ra để áp dụng cho cái việc mà ờ, chúng ta ờ, quản lý cái lớp học của mình đối với những trường hợp mà các em ờ, hay đi muộn thì chúng ta phải thông báo là buổi học bắt đầu vào lúc 8 giờ vì vậy mà những em nào mà vào sau 8 giờ sẽ không được tham gia thì ra đúng 8 giờ khi chúng ta mở phòng họp chúng ta sẽ chọn cái tính năng này lock meeting thì chỉ những em có mặt đúng giờ vào phòng học đúng giờ thì mới tham gia được đây là phần ờ, participant ở phần này thì chúng ta còn thêm một tính năng nữa đó là khi chúng ta ấn vào cái em học sinh đó thì ờ, có cái phần quan trọng nhất đó là cái dòng remove remove là mời ra khỏi phòng tức là nếu như em đó không tuân thủ các nội quy của phòng học ờ, hoặc là không làm đúng cái yêu cầu của thầy cô vân vân là chúng ta sẽ mời em đó ra khỏi phòng bằng cách ấn vào cái remove này thì và như cài đặt lúc nãy chúng ta có một cái phần cài đặt đó là khi đã mời ra khỏi phòng thì em đó có quyền vào lại phòng hay không thì chúng ta đã ờ, cài đặt ở cái tính năng ban đầu rồi phần đó đấy mà chúng ta để để tích mình xúc tích thì có nghĩa là đồng ý cho em đó là bị mời ra khỏi phòng rồi vẫn có thể quay lại tham gia được còn nếu chúng ta bỏ tích đi thì đã bị mời ra khỏi phòng là không vào lại được cái phòng học của buổi này nữa đây là tính năng remove cái tính năng tiếp theo đó là share screen là phần chia sẻ màn hình thì à, khi mình chọn tính năng này thì nó sẽ có các cái mục như sau là mình chia sẻ cái gì nếu mà chúng ta muốn chia sẻ một cái tài liệu nào đó thì chúng ta sẽ mở sẵn cái tài liệu thì lúc này thì ở trên màn hình nó sẽ hiển thị cái ờ, cái tài liệu đó ví dụ như đây là tài liệu chẳng hạn để chúng ta chọn cái, đấy, ờ, cái tài liệu này tài liệu này chúng ta đây là, là một trang web để chúng ta uh, ấn vào nút share ở góc bên phải Đấy, như vậy là lúc này ở màn hình của học sinh sẽ nhìn thấy uh, cái nội dung của cái trang web này và lúc này mình có thể thao tác bất kỳ một cái hành động nào ở đây ví dụ như mình có thể đánh văn bản hay là chúng ta làm một số cái công việc liên quan đến máy tính thì học sinh cũng không thể nhìn thấy được mà trên màn hình của học sinh bây giờ vẫn chỉ là cái giao diện mà chúng ta uh, vừa mới uh, ờ, ờ, xem lúc nãy đó là giao diện uh, cái, uh, cái web trang web này học sinh vẫn chỉ nhìn thấy cái này thôi còn trong cái đó cái thao tác của mình mình mở Word hay mình đánh Ờ, văn bản hay làm cái việc gì đó thì học sinh không thể biết được đấy, là cái tính năng chúng ta xe cụ thể ờ, một cái tài liệu nào đó khi không muốn xe ờ, nữa chúng ta ấn vào stop xe này đã là stop xe đấy là cái chia sẻ một cái tài liệu cụ thể cái tính năng thứ hai đó là chúng ta share screen là chia sẻ màn hình chia sẻ tất cả những cái gì mà giáo viên thao tác trên máy tính học sinh có thể nhìn thấy thì chọn cái tính năng này Ấn share thì bây giờ ngoài việc thấy trang web ra nếu như mình uh, tắt đi thì học sinh sẽ nhìn thấy toàn bộ cái nội dung như này Đấy. và chúng ta làm gì ở trên máy tính học sinh đều biết đánh máy hay là đánh đáp án học sinh đều nhìn thấy Đấy. những cái phần này thì chúng ta áp dụng cho cái việc là chúng ta chia sẻ nhiều tài liệu và chúng ta thay đổi nhiều tài liệu liên tục thì chúng ta sẽ chọn tính năng này chúng ta mở cái tài liệu này ra chúng ta lại đóng tài liệu này đi mở cái khác vân vân vân vân chúng ta sẽ chọn tính năng là share screen thì phần này thì có thể học sinh có thể xem được tất cả những thao tác động tác của ờ, giáo viên làm trên máy tính Đây, tất cả những ờ, cái, gì mà dấu viết mở đều có thể nhìn thấy để dừng thì chúng ta cũng vào stop share mực ờ, ở cái giao diện ờ, share này nữa thì chúng ta có một cái tính năng đó là cái cái tính năng này đó là tính năng viết vẽ trên ờ, màn hình Đấy. thường thì chúng ta có thể dùng sử dụng cái tính năng này cho cái việc mà làm cái bài trắc nghiệm trực tiếp Ờ, học sinh có thể mở cái ừ, tính năng này ở trên điện thoại hoặc máy tính để uh, chọn đáp án khoanh đáp án cho những cái bài ờ, trắc nghiệm Đấy, ví dụ uh, chúng ta chọn uh, cái đáp án này là đáp án A chẳng hạn muốn khoanh vào thì học sinh chỉ việc là sử dụng công cụ này và khoanh tròn vào Đấy, đây là cái tính năng vẽ trên màn hình muốn xóa thì chúng ta có thể vào cái hình cụ thể để xóa cái rồi đi muốn đóng thì ấn vào cái nút x đỏ này để đóng cái uh, vẽ trên màn hình dừng chia sẻ thì chúng ta sẽ dừng ở đây Đấy. ngoài cái việc uh, mở tài liệu ra thì ra cái loại tài liệu đây thì có thể là bài PowerPoint này bài Word này hoặc là video hình ảnh này tất cả những thứ gì mà máy tính chúng ta làm hàng ngày chúng ta đều có thể uh, chia sẻ được ở đây thường thì đây cũng có thể là giảng một bài bằng qua PowerPoint thì mình cũng mở ở đây hoặc là bài tập ở trên Word thì ta cũng mở đây chỉ có điều bài tập trên Word mà để cho nó diện tích nó rộng ấy, thì mình sẽ mở file Word ra mình sẽ chọn cái chế độ là chỉ đọc Đấy, đầu tiên là như này đầu tiên là mình sẽ thu cái thanh Ờ, thanh công cụ này. bình thường nếu có thanh công cụ này thì nó sẽ làm mất diện tích thì mình sẽ ẩn nó đi ẩn thanh công cụ đi để cho nó rộng màn hình này thứ hai nữa là mình chọn chế độ chỉ đọc Đấy, chế độ chỉ đọc thì để nó tránh có những cái lỗi gạch chân nhận dạng chính tả rồi ngữ pháp vân tiếp nữa là chúng ta ấn vào cái biểu tượng toàn màn hình để cho cái giao diện này nó uh, rộng ra hết toàn bộ màn hình và chúng ta có thể phóng to thu nhỏ cái cỡ chữ của ờ, file word này để cho học sinh nó dễ nhìn thế là chúng ta muốn chia sẻ file word chúng ta sẽ làm như vậy thì để tăng cái độ hiệu quả lên sau khi xong rồi chúng ta sẽ ấn stop share dừng việc chia màn hình Ở ờ, phần tiếp theo là phần cái ô chat này ra là giao diện chat này thì, à, muốn uh, thông báo hoặc là muốn ờ, nói cái gì bằng ờ, văn bản thì ta sẽ ờ, đánh vào đây học sinh muốn trao đổi gì đó với cả lớp muốn có đặt câu hỏi gì đó chung cho cả lớp và thầy giáo cô giáo thì cũng sẽ phải ở đây Đấy, nó sẽ hiển thị ở đây thế còn khi muốn nhắn tin cho riêng một ai đó thì sẽ vào đây và chọn đến cái người mà chúng ta muốn nói chuyện riêng Đấy. cái tính năng này tính năng này thì ờ, để tránh cái việc mà học sinh có thể là lại gửi tin nhắn bí mật cho nhau ờ, trong quá trình làm bài kiểm tra 15 phút chẳng hạn hoặc là ờ, trao đổi một vấn đề gì đó thì ừ, chúng ta ở trong phần cài đặt trong phần cài đặt ấy, chúng ta sẽ tìm đến cái phần chat và chúng ta sẽ cài đặt là không cho phép chat cá nhân không cho phép những tin nhắn riêng đấy chúng ta sẽ cài đặt ở cái phần cài đặt ban đầu cái ờ, tiếp theo đó là cái ờ, phần ghi ờ, ghi âm ghi hình cái buổi học này chúng ta ấn vào đây thì à, sẽ cho phép ghi âm ghi hình cái phần tiếp theo là phần breakout room mà lúc nãy chúng ta đề cập đến đây là phần chia nhóm thường thì chúng ta muốn chia nhóm học sinh ví dụ như chúng ta có uh, ờ, 20 em mà chia làm uh, nhóm mỗi nhóm 5 em chẳng hạn và phân công nhiệm vụ cho mỗi nhóm sẽ phải hoàn thành một cái nhiệm vụ cụ thể nào đó thì chúng ta sẽ chia nhóm thì khi ấn vào phần breakout room chia nhóm này thì nó sẽ ra cái giao diện này Đấy. chúng ta sẽ điều chỉnh cái số nhóm lên 20 em 4 nhóm 4 nhóm 5 chúng ta sẽ tạo đây là thành 4 room tức là 4 nhóm 4 phòng chúng ta để automatic automatically có nghĩa là gì là uh, hệ thống sẽ tự nhặt các em ngẫu nhiên vào 4 phòng này còn chúng ta muốn nhóm là mỗi nhóm sẽ có một học sinh khá để, làm trưởng nhóm để giúp đỡ các bạn thì chúng ta phải ấn vào phần uh, ờ, ờ, menu này sau đó ấn vào create room Đấy. sau đó chúng ta sẽ chỉ định học sinh nào vào phòng 1 đây chúng ta có phòng 1 này đấy, chúng ta sẽ chỉ định học sinh nào khi chúng ta ấn vào assign nó sẽ ra một loạt danh sách các học sinh gồm có 20 em ở đây chúng ta chọn em nào chúng ta sẽ đánh dấu tích vào đấy, đánh dấu tích vào em đó để đưa em đó vào phòng số 1 tương tự như vậy phòng số 2 số 3 số 4 cũng vậy ở đây chúng ta cũng có thể đổi tên cái phòng này chúng ta đổi tên lực tên phòng ví dụ là uh, ờ, kể tên nhóm ví dụ nhóm hoa hồng chẳng hạn hoặc một cái nhóm nào đó Đấy, chúng ta sẽ đổi tên như vậy và chúng ta add thêm học sinh vào các nhóm Đấy, sau đó chúng ta sẽ uh, ấn lệnh là create Đấy, create Ozu là tạo ra bốn phòng như vậy còn uh, khi chia 4 ra mà vẫn thiếu thì ta có thể là thêm phòng ở phần option này thì à, chúng ta sẽ có cái phần cài đặt quan trọng đó là gì đó là các cái phòng này sẽ tự động đóng trong 3, sau 30 phút à, chúng ta có thể điều chỉnh cái thời gian ở đây để nếu tích ở đây thì ta có thể điều chỉnh được cái thời gian có thể chúng ta muốn cho thảo luận trong vòng 10 phút chúng ta sẽ lựa chọn là 10 phút cài đặt tiếp theo đó là cảnh báo cho tôi khi hết thời gian khi chuẩn bị hết thời gian thì uh, họp nhóm họp nhóm thì sẽ có cái thông báo ở đây sẽ có thông báo đếm ngược từ 60 giây thế là thời gian còn 60 giây thì nó sẽ có cái thông báo đếm ngược hoặc chúng ta có thể chọn ít hơn 15 giây 10 giây tùy còn cái lựa chọn đầu tiên đó là ờ, chuyển tất cả các ừ, học sinh vào trong các cái phòng học này tự động cái phần này thì chúng ta vừa nắn lại rồi tùy chúng ta để hệ thống sắp tự động hoặc là chúng ta tự ừ, nhóm các em vào trong các nhóm chúng ta không lựa chọn nào chúng ta bỏ tích đi còn chọn chúng ta sẽ để tích thường cái phần không ít thời gian chúng ta nên nên cài đặt là, để số tích vào này, đây là cái phần à, break out room để chia nhóm thế còn các cái thao tác còn lại thì ờ, chủ yếu là trong quá trình à, dạy ờ, tùy thuộc vào cái tình huống vào cái tình hình cái ý thức của học sinh và chúng ta sử dụng cái lệnh chủ yếu là phần participant này đa số các thao tác cũng là đây Thế còn à, một điểm nữa đó là nếu như thầy cô muốn uh, sử dụng bảng bằng đen hoặc bằng fork để chúng ta uh, viết để giảng dạy cho học sinh thì ngoài cái thiết bị là máy tính thì mình sẽ phải chuẩn bị thêm một cái thiết bị nữa đó có thể là điện thoại một cái điện thoại ở điện thoại cũng đã cài sẵn phần mềm zoom và cũng đăng nhập vào phòng học như các học sinh khác nhưng cái điện thoại đó thì chúng ta sẽ ờ, để cái phần camera của nó chiếu quay lên cái bảng của mình Đấy, quay lên cái bảng và để cho cái ờ, cái bảng cái nội dung bảng lúc nào cũng được hiển thị ở trên màn hình thì uh, thầy cô sẽ phải làm thêm một cái việc nữa đó là mình chọn vào cái ừ, cái hình ảnh cái hình video của cái điện thoại đó ấn chuột phải và chọn cái dòng nó là spot spotlight spotlight có nghĩa là làm nổi cái đối tượng mình chọn lên thì lúc nào cái màn hình bảng đấy cũng sẽ hiển thị lên và lúc đó mình Ờ, sẽ ra bảng giáo viên sẽ ra bảng và viết các nội dung mà mình cần dạy học sinh như vậy đây là ờ, một số các cái phần cài đặt ừ, và cũng như là một số cái thao tác cơ bản để điều khiển ờ, một cái phòng một cái lớp học với tư cách là giáo viên thì cũng muốn chia sẻ với thầy cô và cũng mong vâng, thầy cô là ờ, để sử dụng thành thạo được thì mình cũng phải có sự tập luyện và muốn tập luyện tốt được thì ờ, chúng ta sẽ luyện tập có thể là rủ ờ, bốn năm thầy cô hẹn nhau vào một cái buổi nào đấy vào tổ vào một cái phòng zoom sau đó chúng ta sẽ thay phiên đóng vai trò là giáo viên và học sinh để chúng ta tập thao tác và tập điều khiển các cái cái chức năng cũng như các cái lệnh ở trong ừ, phần mềm zoom này và vâng, chúc ờ, các thầy cô thành công